apart cho nhà rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong vảy đất sáng mai đừng từ cười của ai đó làm con tim mong nên như muốn khóc mà vắt tay lên trên cánh mơ は you. rồi quay ra lại quay vào nằm chân chẳng phải đất sáng mai từng từ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc hòa vắt tay lên trên cánh